À, này mày ra đây ui rồi ui rồi, vuốt tâm một phát vào đầu một thằng luôn em ạ mà chỉ cầm g 18 thôi làm gì đấy bạn ơi làm gì đấy bạn ra đây ra đây gạt do thằng này luôn nhá không thể nào bạn để cho thằng này nó đẻ trứng được bạn ra đây mày ra đây mày bò đi bò đi lăn lê bò trường đi bạn ê lăn lê bò trường ê gì đấy bạn ơi bạn làm gì đấy ê à phải chiều với con thằng nữa kìa thằng hello xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel của mình nhá ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục là làm cho bạn coi thêm một video nữa và mình xin chúc cho các bạn khi mà xem cái video của mình ấy Có một cái mới thiệt là vui vẻ nhé các bạn và ok, ở cái chủ đề chính của cái video này thì mình sẽ nói về một cái nhân vật À mình sẽ sử dụng một cái nhân vật phải gọi là đã thất truyền ở trong game rất là lâu rồi Đấy chính là cái nhân vật ngộ không và như các bạn đều biết rằng ấy là xa cái phiên bản cập nhật OB27, OB28 chúng ta ấy là cái nhân vật ngộ không mà nó vừa mới update cái ấy, là đã được 100% giảm thời gian hồi chiêu khi mà các bạn gọi là hạ ngục một bạn kẻ địch thôi các bạn ạ. Rất là đơn giản luôn. Nghĩa là chỉ cần đấy là kể cả cái định chơi tiếp bốn chân nữa chỉ cần cái định bị bắn nóc cái là các bạn đã có được 100% là thời gian hồi chiêu rồi nhưng mà tưởng rằng ở đây sẽ là một cái nhân vật được sử dụng nhiều nhất ở bên trong game ở phiên bản op 27 op 28 nhưng mà không phải như thế luôn mọi người ạ bởi vì nhân vật này thì cũng có được cái điểm yếu đấy là nếu mà các bạn mà giơ súng lên bắn ngang cả tầm đầu mà khi mà các bạn mà chưa tiến hành ngộ cỏ ấy đấy thì lúc đấy là các bạn vẫn dính sát tư bình thường các bạn nhá đó đó là cái điểm yếu khi mà chúng ta sử dụng nhân vật cổ không nên là cũng không được ưa nhiều thanh niên sử dụng lắm anh em ạ bây giờ là chúng ta đã có được cái khẩu súng uh, lục uh, tám để chúng ta dựng lên công ấy vợ à cũng có chịu ngộ không bắt chước tôi à bắt chước à căng căng căng căng căng ra đây hai thiên niên cả này mày ra đây úi rồi úi rồi vút tâm một phát vào đầu một thằng luôn em ạ mà chỉ cầm g 18 thôi làm gì đấy bạn ơi làm gì đấy bạn ra đây ra đây gạt do thằng này luôn nhá không thể nào bạn để cho thằng này nó đẻ trứng được mày ra đây mày ra đây mày bò đi bò đi lăn lê bò trường đi bạn ê lăn lê bò trường ê gì đấy bạn ơi bạn làm gì đấy ê à phải trường một con thằng nữa kìa thằng nữa lại Úi rồi may quá May mà tôi tay là nhanh hơn não Thế là nhặt được cái khẩu gọi là shotgun AK7 các bạn Và tiếp theo đấy là mình đã có được tiến lên M70 Chứ mà đang có một thiên rơi dâng lên này bạn đây Tiến gọi là tiến hóa gỗ cỏ Mày ra đây Mày đây Mày ra đây con lợn này Ok mạng của thứ hai luôn Quá là đơn giản luôn và bây giờ ở trong cái ván đấu chúng ta chỉ có một TD cuối cùng ngay trước mắt mình thôi Mày ra đây Mày ra đây em ơi sao đứng yên Đứng yên như trời trồng thế này Giời ơi một pha một vs bốn em thấy căng không Quá căng và là quá nguy hiểm luôn gì nữa mình nghĩ là chắc là ngoài mình ra <laughs> không ai làm được cái pha bắn căng như vậy đâu mọi người ạ ok và mọi người sẽ thấy là tính năng của nhân vật gỗ cỏ ai đã gọi là cứu sống mình ở những cái pha gọi là chiến đấu vừa rồi rất là may mắn luôn Ok còn một cái điều nữa ấy, mà có lẽ là một số bạn là vẫn chưa biết đâu Đấy là nếu mà chúng ta mà ra được cái gọi là chế độ danh tự chiến đảo sa mạc ấy Thì chắc chắn ở đây sẽ có rất là nhiều cái bụi cỏ ở đây Và đây sẽ là cái cơ hội cho những cái bạn nào sử dụng tính năng của nhân vật ngộ không em ạ Đấy rất là hợp lý phải không thì uh, được rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục là dâng lên phía đằng trên và như mọi người thấy là ở trong cái ván đấu này chúng ta sẽ có được hai cái trang bị súng bắn gần đấy là mag 7 kết hợp với bên đó là tiểu liên mp 40 anh em rất là ngon luôn ấy ở ờ, nguyên cái vị trí trên này chắc chắn là không thằng nào biết đâu anh em ạ là không biết là có trôn thằng nào ui có một thằng nó chạy ngang qua đây ấy anh em thấy gì ạ có thằng nào nhìn thấy đâu tôi đang đứng nguyên chỗ này mà không thằng nào thèm bắn ui rồi hết hết thời gian đấy các bạn phải nhảy xuống dưới thôi bây giờ bây giờ đội mình là chỉ còn đúng hai thi cuối này đội bạn tận ba thằng cơ vãi cả trưởng luôn bên trái lại có một thanh niên nữa này ông canh tôi là hơi lâu rồi đấy bạn nè để tôi còn máu chỗ này cái đã ui làm gì ấy ta thấy mất rồi thấy mất rồi mày ngu thế hả em ơi rồi ôi cắm đầu cắm cổ vào chỗ chết làm cái gì bạn ơi Đội bạn bây giờ là chỉ có duy nhất một thanh niên cuối thôi đúng không Đâu rồi ra đây đê bạn đê Ui nhìn thằng kia bỏ thương vãi trưởng Tôi là đang biến sẵn thành cái bụi cây này Đợi thằng kia nó ra là cứu đồng đội cái là mình vả cho nó không trượt phát nào Cô chúng ta đây rồi mình ra đây Mày ra đây đám ơi Ui rồi ôi Sao chạy ra cứu đồng đội Mẹ cái thằng này nó chơi cá nhân thế biết nữa À, à mày đây mày đây rồi mày mày đây rồi em ơi chạy đâu chạy đâu chạy đâu chạy đâu còn nắng em ơi trời ơi quá là đơn giản luôn ok vậy chúng ta đã có được cái mạng tiếp theo nhá em thấy easy không đã bảo rồi mình đã bảo mọi người rồi leo danh bằng cái nhân vật này thì cứ phải gọi là quá là easy luôn không thể nào mà không chiến thắng được ok nói chung ấy nếu mà các bạn mà không chiến thắng được ấy là do các bạn là một là trồn hai là các bạn không biết bắn không biết sử dụng tính năng của nhân vật gỗ không thì thôi gọi là sử dụng không đúng lúc thôi các bạn ạ chứ thực ra là nếu mà vào vào cái danh uh, map đảo uh, sa mạc ấy thì chắc chắn một cái nhân vật mà không làm mà thiếu đấy chính là cái nhân vật gỗ không em nhá đó thì bây giờ nói như vậy đã đủ rồi Thì bây giờ ta sẽ dâng lên phía đằng trên và cố gắng là kiếm tốt trong cái ván đấu này thôi mọi người ạ À, chúng ta sẽ nhảy lên trên mấy khúc xương nhá Mình nghĩ ở trên này sẽ có là một cái vị trí khá là tốt đấy Chúng ta sẽ biến sẵn thành cái bụi cỏ luôn Đó, trả địch, trả địch, trả địch Ơ, không có à Em bình thường là nghe phải có thằng nó chạy lên đây nhỉ à, Cay thế nhỉ Mình thấy ba thằng ở phía dưới đấy các bạn. ạ Ui ui, thanh niên thì mất mạng ui rồi đội tôi tận hai thì mất mạng luôn trời đủ chơi vậy sao chơi nào ui dồi ôi hai thiên mất bạn đúng hai thiên đốc đầu tiên luôn các bạn ạ không thể tin nổi luôn ok vậy là bây giờ đội bạn vẫn còn nguyên bốn thằng ờ, đội mình còn uh, <laughs> còn đúng hai thiên đình cuối trong trong đấy nó bao gồm cả mình luôn này các bạn à có thằng đó bắn mình vector này vector với chúng tôi này vector mà đòi với cả m 40 mã xả tuổi lìn các bạn ạ vớ và vớ vẩn mặc dù là cái của mình level bốn thôi nhưng mà vẫn thừa bắn em nhá gọi là quan trọng là cái trình độ quan trọng là cái kỹ năng anh à đau mẹ nha mày mẹ thằng này nó sử dụng nó bắn xa nó bắn cắn mình anh em ạ mày ra đây mày bắn gần tao coi nào bắn gần tao vuốt cho là không trượt phát nào luôn ok vậy là bây giờ chúng ta đang trong cái thế này à solo một vs ba quả này là hơi căng ấy chắc là quả này mình không gáy đâu em ạ bởi vì hơi khó thắng ấy À dưới này dưới này Đây rồi em ơi Đây rồi Ui mày câu liệu à May và tay nhanh hơn não các bạn ạ Không tí được quả đấy là vỡ một con chó sồn rồi nào chúng mày ra đây chúng mày ra đây à mày định công ai nhảy xuống dưới này làm gì nhau mày dọn mày nhảy xuống dưới đấy cho chú vỡ đầu này à mày thấy không mẹ, mày rồi mày u rồi vãi cả trường luôn thành máu đỏ ba lần rồi mà thêm méo nào đéo chết kìa mẹ thằng này thằng này mày sống sai vậy vãi cả đái luôn em thấy quả đấy hư cấu không rõ ràng quả đấy là tôi cầm mà mày tôi sấy vào đầu nó ba phát rồi mẹ con lợn này nó còn nhảy ngay trước mắt mình chứ cay với cả đái luôn mẹ chúng mày thằng danh con này ok vậy đã đây cái động lực để chúng ta có thể chiến thắng này cho th cái thằng này cái thằng áo trắng này cho nó vỡ mặt anh em ạ lao thật sự luôn đấy nó dám nhảy trước mắt mình mẹ nó hên như con cờ hò luôn em ạ em công nhận đâu rõ ràng là có em bị cầm mp mình vút phát vào đầu nữa rồi ba thanh máu 100 máu thêm mà béo chết công nhận là sống thằng này mạnh liệt đấy Thôi, không sao, thua kèo này ta bảy kèo khác có gì đâu. Mặc dù đây là cái phản đấu quyết định nhưng mà chắc chắn là team mình sẽ lật kèo được các em nhá. Đấy, quân tử nhất gôn trả thú 10 năm vẫn chưa muộn có gì cả. Đấy lần này mình sẽ trang bị sẵn cho mình tiếp là cái trang bị uh, ống kim tiêm mọi người ạ. Đây là cái trang bị không thể nào mà thiếu được. Đó. À thực ra đây là cái bộ hồi phục các bạn nhá. Đó, nào. Chúng ta uh, gọi là trèo đèo gọi là lội suối. Cuối cùng là sau 7749 thử thách là chúng ta cũng đang đến cái vị trí quyết định thì mình sẽ hóa sát là cái bụi cây luôn anh em nhá. Làm bài dọn với ta đây đi. Chắc chắn đã có một thằng ở đây này. À, bộ lạc, bộ lạc. Ui rồi, mạng đánh tí nữa là mạng của tôi rồi, tôi vuốt đẹp như thế rồi các bạn đẹp như trong tranh như thế rồi thế mà vẫn có thằng ăn đẹp tiếc biết nữa chứ ôi ôi chết chết chết mẹ mày mày ra đây à mày là con lợn này đúng không mẹ con lợn này nãy giờ là tôi đợi con lợn này nó lâu lắm rồi em ạ nãy giờ là thằng cờ hó này nó nhảy trước bắt tôi nó trêu tôi nó khinh bỉ tôi thật sự luôn và bây giờ chúng ta mới có cái cơ hội để trả thù con lợn này em ạ con lợn nhựa này nữa tao đợi mày lâu lắm rồi đấy mãi mới có được cái cơ hội báo thủ nhưng mà bây giờ chúng ta không thể làm mà nhảy gọi là chế giễu được bởi vì đội bạn bây giờ vẫn còn hai thiên nữa cơ đội mình thì còn hai người chúng ta đang trong cái tình thế đấy solo 2 vs 2 rất là căng luôn này em ạ đấy hai team đua solo với nhau liệu rằng là team nào sẽ là người giành chiến thắng đây nếu mà team bạn mà thành giành chiến thắng đội này quả này là chắc chắn là team mình tò oang tang luôn các bạn ạ ô từ trên đây không phải có mạng à đâu rồi hay đi thầy đi còn lại đâu rồi ui nó nổ súng kia chắc chắn là đang ở dưới này đúng không đây một thanh thiên ai bên đây bên đây cầm súng lại bắn đồng đội anh à thằng nữa là thằng nữa là thằng nữa nào ui rồi ôi rồi ôi hai thằng này một thằng còn đang có bộ hồi phục đúng không mẹ mày làm gì mày làm mày làm gì mày làm gì mày định chích á chích á à thằng này lão thật đấy nó quay mặt nó à nó quay đít vào mặt mình để gọi là nó chống đít vào mặt mình để nó chích uh, ờ, thuốc em ạ lão thật sự luôn đấy nó không coi ai ra gì à con lợn này đó em thấy gì chưa Đã bảo rồi mà Tôi bảo tôi lật kèo được là lật kèo được mà Trông tôi uy tín thế này kia mà anh em Đúng không Hợp lý luôn Ok vậy là đây là cái ván đấu quyết định của chúng ta rồi Nếu mà chúng ta gọi là win nước cái ván đấu đấy Là chúng ta đã có thể chiến thắng trong cái chế độ tử chiến rồi à, anh em ạ à. Và khi mà mình thắng ấy gọi là mình gọi là nhảy té tua cho thằng kia nó cay rồi mà Cái thằng áo trắng ấy Thằng áo trắng mà nó bắn được mình đúng một phát nào đấy là nó nhảy ấy Còn lợn láo nháo Cày thật sự luôn đấy các bạn ạ đâu rồi đội bạn đâu rồi đội bạn ra đây ai ai ai đau đau đau đau đau đau đau đau đau vừa mới gọi là sắp đầu lộ diện ra thôi mà chi gì nó cấu cho một phát là 80 hp rồi mẹ không không còn nhân tính con người nữa em ạ bọn này là con vật hết rồi mày ra đây mày ra đây mày phải trả giá ui rồi ôi phải nào nó ai vừa mới mất một túi cứu thương rồi, bây giờ là hết sạch rồi đấy em ơi ơi. Ê, mày ra đây, mày ra. Ơ, là câu liu kìa. Tay như nào? Tay như nào này? u dội bạn tuổi tôm, định chơi mình á. Nào, ra đây, ra đây, bạn còn non và xanh lắm. Đấy, cái thằng áo trắng kia còn lợn nhựa kia kìa. Đã chết rồi kìa. Đấy. gọi là quả báo đấy các bạn ạ. À. à, mày ra đây mày bắn đồng đội của anh mày à? lao nháo thật sự luôn các bạn ạ. À đây đây bạn ơi để mình cứu cho mình đến đây rồi à, đây đây đây tình đồng đội anh em à, anh em sống chết có nhau đúng không Ê, nhìn thằng kia bò thương vã trưởng không khác gì mình bò như vừa rồi luôn mọi người ạ à. thôi thôi thôi các bạn đừng bắn nó đừng đừng đừng đừng có mình ở đây bạn không được bắn nó để phải để nó chết bằng cái lựu đạn của mình cho nó nhục bạn hiểu không à, đấy mình quăng lựu đạn cái là mình nhảy cho bạn coi này này nhảy này nhảy này ơi giời ơi giời ơi giời ơi thanh niên thường thế không biết được bò chặt dẹo cái hết cả người luôn. ô thắng rồi à quá là đơn giản luôn Ok và nếu như các bạn thấy video mình hay thì các bạn đừng quên để lại giúp mình like và nhớ subscribe kênh youtube và đừng quên bấm chuông để có thể đón xem những video mới nhất từ mình mọi người nhá Cảm ơn mọi người rất nhiều